mua chiếc xe này Khi có sản phẩm này về thì quay video thật kỹ à, Thật lâu để quý khách hàng theo dõi Sau đó là đưa ra cái quyết định mua xe ngay lập tức Và ai là fan hâm mộ là những người đã à, gọi điện cho tôi để đặt mua chiếc xe này thì hãy nhanh tay nhấc máy gọi điện cho tôi Ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu cho quý vị một cái sản phẩm đặc biệt luôn Một chiếc xe còn cực kỳ là chất lượng nhá Chúng tôi cam kết và bảo hành cho quý vị về cái sản phẩm này luôn Chúng tôi giới thiệu cho quý vị đó chính là chiếc xe Isuzu Chopper Sản xuất năm 2000 Bản nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản Thưa quý vị sản xuất năm 2000 nhưng tính đến thời điểm này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị là một chiếc xe máy số Máy vẫn còn zin nguyên bản nha quý vị nhá Máy số vẫn còn zin nguyên bản Máy của chiếc xe này đại chất luôn thưa quý vị Máy chạy cực bốc và rất là thoáng xe luôn Gầm thì cực kỳ là chắc chắn năm quả lốp mới tinh nha quý vị nhá năm quả lốp chủ nhân vừa mới thay xong Và rất nhiều đồ chơi được tích hợp trên chiếc xe này luôn quý vị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 Đi chiếc xe này vượt mọi địa hình luôn thưa quý vị hai cầu thưa quý vị nhá Và điều đặc biệt là cái khoảng sáng gầm của nó cực kỳ cao luôn Và thân vỏ thì một chiếc xe nhập khẩu cho nên thân vỏ của nó thì chúng ta thấy rằng là ờ, Còn rất là dày luôn nhá quý vị nhá không một vết mọt trên chiếc xe này luôn quý vị bản nhập khẩu và là một chiếc xe có thể nói như, như là những chiếc xe chống đạn luôn và chúng tôi mua thanh lý của ngân hàng và đã ra tên tư nhân chính chủ của một chú làm phó giám đốc ngân hàng này sử dụng luôn quý vị nhá chiếc xe này thì người ta chỉ chạy loanh quanh các cái phòng giao dịch trong huyện thôi cho nên là còn cực kỳ là chất lượng máy tính đến thời điểm này vẫn còn zin luôn thưa quý vị nhá Đấy, và rất là êm luôn và quý vị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 Giá trên thì đã chúng tôi bán tại cửa hàng chưa bao gồm rút hồ sơ và chưa bao gồm phí vận chuyển thưa quý vị nhá. Một chiếc xe cực kỳ là chất lượng luôn. Giá trên là cái giá mà chúng tôi giao bán luôn quý vị nhá. Đấy, không mặc cả chỉ lọc lá cho quý vị thôi. Cho một chiếc xe có thể nói là cực kỳ là chất lượng luôn. Và quý vị quan tâm hãy nhanh tay chiếc máy để sở hữu chiếc xe này thưa quý vị. Một chiếc xe có thể nói là ờ, rất là hầm hố, cơ bắp, khỏe khoắn và có thể vượt mọi địa hình luôn với hai cầu vẫn hoạt động bình thường thưa quý vị và điều đặc biệt nữa là chủ nhân của chiếc xe này đi xài rất là kỹ luôn cho nên chiếc xe này tính đến thời điểm hiện nay vẫn còn rất là chất lượng luôn thưa quý vị nha đẹp từ trong ra ngoài luôn đẹp từ ngoại thất đến nội thất bên trong luôn đấy là cái cam kết của chúng tôi với cái sản phẩm này và sơn của chiếc xe này cũng còn zin đến 8 90 phần trăm luôn thưa quý vị nhá đấy xe chỉ chạy loanh quanh trong ờ, phòng giao dịch thôi và điều đặc biệt nữa là được chú phó giám đốc ngân hàng chú mua lại rồi đấy cho nên bây giờ đã là tên tư nhân chính chủ rồi hồ sơ thủ tục rất là nhanh gọn thôi bao giúp hồ sơ cho khách hàng được luôn đấy Đấy, có thể nói là như vậy Và tôi sẽ đi một vòng quanh xe để quay cái nội hình thức bên ngoài của chiếc xe này thật kỹ Để quý vị và các bạn theo dõi thưa quý vị Đấy, Nó có một cái màu à, đỏ đun cũng là một trong những cái màu đẹp nhất của cái dòng Isuzu Chopper này thôi quý vị lốp treo đằng sau năm quả la răng đúc vành thâm quý vị nhá cực kỳ đẹp luôn Đấy. chất lượng luôn Đấy, tôi quay từng phần và quay thật chi tiết để quý vị và các bạn uh, chiêm ngưỡng cái chiếc xe này giá thành chỉ nhỉnh hơn một chiếc xe SH một chút thôi nhá chưa bằng tiền của chiếc SH 150 phân khối nha quý vị nhá mà chúng ta đã được sử dụng một chiếc xe thương hiệu Nhật Bản bản nhập khẩu nguyên chiếc luôn thưa quý vị nhá Đấy, đi được 5 người và điều đặc biệt nữa là còn có một cái thùng ở đằng sau rất là rộng và rất là tiện dụng cho anh em chúng ta để đồ hoặc là chúng ta chở hàng nhá quý vị nhá. Đấy, cho nên là rất nhiều người đã đặt hàng cho chúng tôi để mua chiếc xe này và ai nhanh tay nhất sẽ là người sở hữu chiếc xe này. Ai nhanh tay nhất sẽ là người sở hữu chiếc xe này thưa quý vị. Cực đẹp luôn, cam kết với quý vị luôn.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 Đấy, từ Nhật luôn này quý vị Đấy, Isuzu một thương hiệu ô tô đến từ Nhật Bản Đấy, kể cả cái đèn à, pha phía trước bên lái này cũng vậy cũng còn rất là mới và trong không có dấu hiệu gì của sự hoen ố và vẫn là đèn zin theo xe từ đầu thưa quý vị đã được chủ nhân người ta đậu độ đèn à, bi siêu sáng rồi quý vị nhá đây là đây là hai cái đèn bi siêu sáng được chủ nhân người ta độ giúp chúng ta đi vào ban đêm rất là dễ dàng Đấy, tên tư nhân chính chủ của chú phó giám đốc ngân hàng biển Tuyết Quang quý vị nhá. Đấy, đây chúng ta thấy cận cảnh nước sơn của nó rất là bốc luôn. Ba đờ sốc thì không có dấu hiệu gì của sự nứt vỡ hay bị cong vênh nhá quý vị nhá. Đấy, cam kết với quý vị là không đâm đụng. không ngập nước, máy số cực ngon luôn. Đấy là cái cam kết của chúng tôi và đặc biệt nữa là hình thức cũng còn rất đẹp luôn. Đây, năm quả lốp mới tinh nhá quý vị nha năm quả lốp chủ nhân người ta vừa mới thay xong lốp là lốp maxit của thái rất là đẹp nhá khoang lốp đây chúng ta thấy keo phủ sần của nó đây không có một vết mọt luôn quý vị nhá mặt la răng là mặt la da thâm vẫn là sơn zin của nhà sản xuất từ đầu luôn mặt la da thâm thì chiếc xe này chúng ta thấy nó khỏe khoắn hầm hố hơn rất là nhiều luôn Đấy, chúng ta nhìn như là một chiếc xe chở tổng thống Mỹ Như là một chiếc xe chống đạn luôn bệ bước đầy đủ hết quý vị nhá đấy nước sơn của nó đây rất đẹp luôn tôi quay cận cảnh đây quả lốp sau đây chúng ta thấy cũng còn mới tinh luôn quý vị nhá đi cực sướng luôn mặt la răng đây chúng ta thấy vành thâm sơn vẫn là sơn zin từ đầu nha quý vị nhá sơn của vành này này còn không bị xước xác luôn đây khoang lốp đây chúng tôi quay này chúng ta mới thấy chất lượng chưa thấy khoang lốp này keo phủ sân của nhà sản xuất vẫn còn dày bịch luôn chưa có dấu hiệu gì mòn mờ hay là bị uh, mọt mục gì đâu quý vị nhá lốp mới tinh kể cả cái lốp dự phòng này cũng là mới tinh luôn quý vị nhá lốp dự phòng mới tinh luôn Đấy. hai cái đèn hậu phía sau đây cũng cực đẹp luôn quý vị nhá vẫn sáng trưng như mới luôn vừa mới ra tên uh, chủ tư nhân luôn quý vị nhá Đấy, đây cái lốp sau đây cũng còn mới tinh luôn quý vị nhá mặt la răng đây khoang lốp đây quý vị Đấy, chúng ta thấy chưa sần sùi như mới cho quý vị nha một chiếc xe cực kỳ là chất lượng giá chưa đến tiền trăm quý vị nhá 98 triệu bán tại cửa hàng không mặc cả chỉ ra lộc cho quý vị thôi đấy rất chúng tôi mua rất nhiều xe như thế này rồi nhưng mà chiếc xe này là chiếc xe tôi thấy chất lượng nhất và hoàn hảo nhất nhá quý vị nhá đây có lốp này đây cũng mới tinh luôn lốp maxit mặt la răng đẹp đây keo phủ sật của nhỏ đây số đây sắt xi của nhà, chúng ta thấy chưa xanh lét vuông đét luôn quý vị nhá khoang lốp đây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 Đấy, mỗi một video chúng tôi nó rất là dài, nó dài khoảng trên 20 phút cơ. Cho nên rất mong quý khách hàng dành thời gian à, theo dõi hết cái video của chúng tôi để phân tích nha quý vị nhá. Đấy, sau khi xem xong video thì chúng ta có thể gọi điện ngay cho tôi Đấy, để đánh giá được đến trên 90% chất lượng của chiếc xe này rồi Và gọi điện ngay cho tôi để sở hữu chiếc xe này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 Google Maps dẫn đường rồi là camera giám sát hành trình rồi là cam lùi rồi là cam 360 độ đầy đủ hết thưa quý vị nha. hai cầu nha quý vị nha vẫn sử dụng bình thường ghế này vẫn là ghế da xịn của nhà sản xuất từ đầu nha. đây trần của nó đây chúng ta thấy trần nỉ vẫn sáng trưng như mới tinh luôn quý vị nha. giá quá rẻ cho một chiếc xe rất là năng động và sử dụng đây chúng ta nhìn vào cái mặt vô lăng này chúng ta cũng biết luôn là chiếc xe này còn như thế nào nhá quý vị nhá khóa khiển đầy đủ hết đây mặt vô lăng còn như mới tinh luôn quý vị nhá quá là chất lượng cho một chiếc xe đấy quý vị gọi điện ngay cho tôi để sở hữu chiếc xe này đây cái mặt tabi của nó đây đấy chúng ta thấy vẫn còn sân sùi luôn quý vị nhá keo chỉ thì không tính đến rồi cam kết quý vị sơn lòng này vẫn là sơn zin luôn đấy các con ốc này vẫn còn vàng ươm chưa một lần mở quý vị nhá đấy đây chúng ta nhìn vào cái chốt cửa này chúng ta cũng biết luôn đấy còn vàng ươm luôn quý vị nhá các con ốc này chưa một lần mở chưa một lần động chạm cờ lên mỏ lết ghế vẫn còn cực đẹp luôn da vẫn là da xịn luôn quý vị nhá đấy đây cái hộp bù lê này vẫn là sơn zin vẫn là còn cái keo phủ sần của nó này chưa một lần cắt vá chưa bị mọt mục nhá đấy hiện đây tôi quay cả gầm cho quý vị và các bạn xem luôn này đây Ê, gầm của nó đây quý vị này ấy chúng ta thấy sáng trưng nhá keo phủ sần nhá của nhà sản xuất nhá ui rồi ở đây keo phủ sần của nhà sản xuất gầm ghiếc sáng choang hết quý vị nhá cam kết với quý vị luôn quý vị đấy rất là kỹ cho quý khách hàng luôn xem xong video thì chúng ta có thể gọi điện ngay cho tôi để mua chiếc xe này luôn được rồi đây tắt đi cửa của nó đây rất là sáng và đẹp nhá đây các con ốc này vẫn còn vàng ươm quý vị nhá đấy người ta đã dán chống ồn rồi quý vị nhá đấy rất là đẹp luôn đây chốt cửa của nó đây chúng ta nhìn thấy cũng là chất lượng vàng ươm trần mới tinh nha quý vị nhá máy móc thì tại chất đấy là cái cam kết của chúng tôi với cái sản phẩm này đấy đây mình thấy nhựa bên trong của nó còn sáng và mới chưa ấy rất nhiều đồ chơi ở trên chiếc xe này camera giám sát hành trình rồi là màn hình này là hình như là android ấy quý vị ạ có cả google Maps rồi định vị dẫn đường facebook youtube hình như có đấy Đấy, đây, ghế đây, rất là đẹp luôn Tắt đi cửa lái đây quý vị Rất là sáng nha quý vị, sần như mới luôn Keo chỉ đây đấy sáng chưa chốt cửa đây quý vị vàng ươm luôn quý vị nhé con ốc này chưa lần mở đâu đấy đây nữa hàng ghế thứ hai đây chúng ta thấy sáng trưng chưa không có một vết rách nhá không có một vết sờn nhá vẫn còn tươi sáng và vẫn là da xịn của nhà sản xuất luôn cửa sau đây đó đấy có bên trong này là keo chỉ vẫn còn zin 100% này không bị sờn xùm sùi mọt gì đâu Đấy, và đã được dán cao su chống ồn rồi quý vị nhá đây, lốp đây khoang lốp đây rồi sáng trưng chưa Đấy, và bây giờ là đến cái cốp sau giờ tôi quay cái cốp sau cho quý vị xem đi được 5 người và kèm theo đó là cái cốp sau cái cốp này là mở điện nha quý vị nhá rất an toàn luôn mở bằng điện hả noi và vẫn sử dụng bình thường nha quý vị nhá đây tôi mở ra đây ấy chúng ta thấy chưa bọc thép luôn quý vị nhá đây này ấy để cái gì bên trong này thì cực kỳ là an toàn luôn bọc thép luôn đấy quý vị nhá đây này đấy đây là đường ờ, dây dẫn người ta ờ, đấu cái cam lùi ở đằng sau đây chúng ta thấy chưa đấy thùng quá rộng luôn quý vị nhá và bọc thép hẳn hoi nhá quý vị nhá cho nên chúng ta để đồ để ở bên trong này quá yên tâm luôn lại khóa điện luôn quý vị nhá khóa điện luôn đấy quý vị Thank you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 Đấy, còn bây giờ xin phép quý vị Cái này nó mở điện này, đâm ra là tụng chưa biết đóng vào kiểu gì đây Thôi được rồi, cái này thì để đấy Để tí tôi ờ, quay lại cho quý vị và các bạn xem Đây rồi, đóng được rồi ấy đóng rất là êm ái cửa kiếc đóng rất là êm ái luôn quý vị nhá cực kỳ êm luôn thưa quý vị Đấy và bây giờ xin phép quý vị Tôi đi vào cái phần linh hồn của chiếc xe này Đó chính là phần động cơ nha quý vị nhá Đấy. Chúng ta thấy Đấy. Cam 360 độ đây Đấy âm thanh màn hình Màn hình là màn hình Canut Vẫn là màn hình đầu Canut đầu xịn nhá Đấy nhá rồi là vô lăng củ số đây Quá rõ ràng luôn quý vị nhá Đấy đây camera lùi đây quý vị vô lăng đây quá mới quá đẹp luôn bây giờ tôi nổ máy ấy máy để cái nổ luôn quý vị nhá đây tắp đi cửa đây sáng trưng cho quý vị tắp đi cửa bên này cũng vậy vẫn còn sờn như mới tinh luôn chiếc xe đây ấy tì tay thì tiếc đây mở cốp sau là mở điện nha quý vị nhá đấy vẫn hoạt động bình thường luôn có đèn báo nên biết cẩn thận máy đang nổ quý vị nhá còn bây giờ là tôi sẽ nổ máy Đấy, màn hình màn hết đầy đủ hết quý vị nhá đây camera giám sát hành trình này đó rất là đầy đủ luôn thưa quý vị à, còn bây giờ là tôi nổ máy lên và đến cái khoang máy thưa quý vị đây đây cabo của nó đây keo chỉ của nó đây nhá quý vị nhá đây các lỗ bấm của nó đây tròn xe luôn lỗ bấm đây tròn xe luôn đấy chỗ bấm lại như vậy còn xe keo chỉ đây chỗ bấm đây còn xe luôn keo chỉ đây quý vị nhá đấy rằng của nó đây quý vị tính tán này đấy lỗ này sơn vẫn là sơn zin nhá quý vị nhá đây này đấy lỗ bấm này tem của nhà sản xuất này đây máy nổ cực êm nhá không rung giật không có một tiếng động luôn máy nổ đại chất và đã xài turbo rồi nhưng quý vị cho nên là cũng khá là tiết kiệm nhiên liệu đấy quý vị đấy đã xài turbo rồi máy nổ rất là êm không có dấu hiệu gì của sự rung giật đâu quý vị nhá Đấy, rất là kỹ cho quý khách hàng luôn đó rất là kỹ cho quý khách hàng luôn cửa đóng phập phập luôn thưa quý vị và quý vị các bạn thân mến vừa rồi thì tôi đã giới thiệu thật kỹ cho quý vị chiếc xe Isuzu Chopper sản xuất năm 2000 bản nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản một chiếc xe hai cầu có thể vượt mọi địa hình mà giá thành của nó thì chỉ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 vẫn còn rất là đẹp và rất nhiều đồ chơi trên chiếc xe này quá đẹp cho một chiếc xe mua về sử dụng luôn không phải đầu tư thêm bất kỳ một cái hạng mục nào khác nữa đó đây mặt tăm lô của nó đây như mới tinh đấy cam 360 màn hình cam lùi ờ, camera giám sát hành trình đầu uh, xịn đây đấy ghế trước đây vẫn là da xịn từ đầu luôn quý vị nhá các chốt cửa này còn vàng ươm này đấy cửa này này chúng ta thấy nhựa sần rất là sáng đẹp cực kỳ luôn keo chỉ thì không tính đến rồi zin đến 100 phần trăm dán kính chống nắng chống ồn đầy đủ hết rồi quý vị nhá nó gương kính chỉnh điện đây ta bị cửa sau đây đấy chúng ta thấy cái mặt nhựa phía trên máy đang nổ nhá máy nổ cực êm luôn đấy quý vị đây hàng ghế thứ hai đây trần của nó đây mới tinh nhá đây chốt cửa đây vàng ươm luôn lốp đây mới tinh nhá quý vị nhá cửa đóng thì bùm bụp luôn quý vị đấy một chiếc xe có thể nói còn rất là chất lượng mà giá thì như xe máy đây cửa sau đây đấy vô lăng cực đẹp nha, chưa một vết mòn mờ và vẫn còn sần sùi luôn đó chốt cửa đây sáng trưng luôn đó cửa đóng phong phập đây hàng ghế thứ hai đây quý vị không có gì rách vá đâu đây nhất đây được chưa và quý vị các bạn thân mến tôi đã, đã giới thiệu thật kỹ cho quý vị hình dáng bên ngoài nội thất bên trong rất là kỹ cho quý khách hàng luôn và một lần nữa quý vị quan tâm